Kính thưa đại chúng ạ, câu hỏi từ nick Facebook Quỳnh Phương. Kính thưa Thầy, con có một đứa con trai, năm nay cháu 17 tuổi. Trước kia nó học rất giỏi, nhưng từ khi dính vào game, con trai con bắt đầu bỏ bê học hành, hay nói chuyện một mình và thường xuyên nói dối để đi chơi điện tử. Có những lúc nó mải chơi đến quên ăn, quên ngủ khiến sức khỏe xa sút. Nhiều lần cháu đã trốn gia đình đi chơi game suốt mấy ngày liền, con đã dùng nhiều biện pháp răn đe, nặng có, nhẹ có, nhưng không thể khuyên giải được. Bất đắc dĩ con mới phải dùng đến biện pháp nhốt cháu vào trong phòng để không trốn đi chơi game được nữa. Con thật sự rất bất lực và khổ tâm, mong Thầy giúp gia đình con phải làm sao để con trai con thoát ra khỏi tình trạng này ạ. À. Con xin thành kính tri ân Thầy. Đó, thưa đại chúng, câu hỏi vừa nãy cũng nói đến cái chuyện trẻ con nghiện game. Đúng câu hỏi này hỏi về cái chuyện này. Thầy cũng ờ, nghe thông tin thì bây giờ đúng là các cháu bây giờ nó nghiện game rất là trầm trọng, rất là nhiều và rất nhiều gia đình khổ về con mình nghiện game, chơi game. Mà không phải đâu, cái game này nên người lớn cũng nhiều người nghiện đấy, thưa đại chúng, rời ra một cái là chơi game. Ờ, có nhiều vị đi làm về xong về nhà là chơi game, mặc vợ, mặc con. Đấy. Cho nên cái game này nó thật sự là một cái rất là đáng lo và rất nhiều cháu nghiện game cái tình trạng này bỏ học bỏ hành ờ, bỏ cả ăn bỏ ngủ rất là nguy hiểm thật sự thế thì thưa đại chúng cái này cũng là cái quan ngại của xã hội bây giờ đây, đây các cô chú đây có con có cháu lo lắm bây giờ bỏ học chơi game không thiết tha gì về học hành cả mà rồi nó còn xa sút về thể chất nữa Đó, vô cùng nguy hiểm bây giờ là cái rất lo cho nên là phật tử này hỏi câu hỏi này cũng là cái chung đấy đứa con 17 tuổi mà học giỏi bây giờ tự nhiên là bỏ học đi chơi thì ai mà không lo hết cái tương lai nên thưa đại chúng mình phải nhận định thế này cái nghiện game ấy, nó cũng là cái dễ thưởng mắc giống như chúng ta nghiện những cái gì mình thích ấy. game là một cái trò chơi mà khiến cho chúng ta thích đặc biệt là các cháu nhỏ Sáu căn của chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nó đều phải có thức ăn, thưa đại chúng. Mắt có thức ăn của mắt là hình sắc, tai nghe tiếng là thức ăn của tai, mũi, miệng, thân ý đều cần có thức ăn để nuôi dưỡng. Chúng ta ra đời, sáu căn tiếp xúc sáu trần, lấy sáu trần làm thức ăn để nuôi dưỡng. Thế đối với trẻ nhỏ thì đặc biệt là hai căn mắt tai, nó rất là linh hoạt, nó rất là mạnh mẽ, cho nên thức ăn của hai cái căn mắt tai này là nó dễ xâm nhập lắm à, thưa này chúng các cái chương trình chơi game họ thiết kế là những chương trình rất là hấp dẫn và thầy cũng có xem một vài cái, cái phần game họ làm cho người chơi rất hấp dẫn khoái lạc của ý căn mắt nhìn hình ảnh thì đẹp tai nghe những cái tiếng ở trong đấy rồi ý rất là thích thú thưa đại chúng thích lắm khi mà thắng được một cái nó rất là thích đó chính vì thế mà các cháu nó nghiện nên thưa đại chúng căn nguyên của nghiện là gì là từ những cái đó nó đem lại cái khoái lạc tất nhiên có những cái à, lúc đầu chưa đem lại khoái lạc nhưng mà cứ dùng dần thành quen cũng đem cái khoái lạc cho mình và cũng nghiện thầy lấy ví dụ như là rượu này ớt này vào lúc đầu nó có đem cho mình khoái lạc đâu rượu cũng cay ớt cũng cay nhưng mà dùng mãi rồi nó quen thì đến lúc ăn ớt lại thấy ngon uống rượu lại thấy ngon lại cũng nghiện đó thế thì cái game này thế cái game thì nó không như ớt và rượu khi mà chơi vào nó là nó thích ngay và đấy các cháu nó nghiện ở chỗ đấy đó thưa đại chúng và bây giờ là cái rất nguy hiểm thì trước thầy nhớ hòa thượng tuyên hóa có nói đấy chính cái internet này này những cái trò chơi điện tử này thực sự nó là những cái thứ của ma vương đấy mà nếu chúng ta không cẩn thận ấy, thì chúng ta sẽ hỏng cả nhiều thế hệ rất nguy hiểm cái thế giới ảo ảnh cái nó không thật nhưng mà con cháu mình nó bé nó chưa ý thức được nó sẽ chìm đắm trong đấy tại chúng nhé mắt là ăn rồi bây giờ một người mà chụp vào người mình một cái kính ảo đấy thế rồi tai thì nghe âm thanh bây giờ họ còn chế ra những các cái mà nó có thể còn ngửi thế cả cả mùi vị nữa đó. thầy đã cũng được vào xem cái phòng phim mà chiếu ảnh 3D rồi họ có cả mùi nữa nó như là thật đi thưa đại chúng thế là mình sống trong cái thế giới ảo đấy thế thì các cháu bây giờ thế nó chơi game nó cũng thế nó sống trong cái thế giới ảo ấy nó không có liên hệ với cái thế giới thực này vô cùng nguy hiểm này chúng phải thấy đây là một việc rất nguy hiểm luôn đó. phải ý thức được các bậc bố mẹ ý thức được cái việc này cái thế giới ảo này rất nguy hiểm cho con cái mình thì các cháu chưa ý thức được nó xa đà trong này nó quên mất cái thực tại và sau này nó trở thành bệnh hoạn hỏng mất cuộc đời của nó sống trong thế giới của những cái ảo ảnh ảo giác này à, chúng ta phải ý thức nguy hiểm lắm đấy cho nên câu hỏi này thầy rất cảm ơn bạn này hỏi câu hỏi này rất cảm ơn rất là quan trọng đấy, rất quan trọng thế thì ở đây á, thầy à, cũng đưa ra mấy cái giải pháp thế này thứ nhất ấy, nếu ai mà con còn nhỏ thì phải dừng ngay cái việc cho các cháu tiếp xúc với những các cái phương tiện này à, máy tính điện thoại ipad các thứ phải tránh ngay đừng cho trẻ nhỏ chơi những cái này nhiều ông bố bà mẹ là rất vô tư cho trẻ con chơi điện thoại các thứ mà trẻ con nó bắt cái này rất là nhanh và đấy những cái trò chơi này cho các cháu tiếp xúc với game từ nhỏ không tốt hãy nên dừng đi tránh đi đấy chúng ta đây thế hệ chúng ta bao nhiêu năm chúng ta có biết những cái này đâu và mình sống thực là sống thực và phấn đấu vươn lên nhưng bây giờ có cái này xuất hiện là khiến cho các cháu nó xa đà vào trong cái này cho nên nếu con mình còn nhỏ chưa tiếp xúc với game thì dừng luôn đã đừng cho các cháu chơi game phải rất là là dứt khoát chỗ này đừng chiều các con phải quan điểm rất là rõ nhé rồi thứ nữa là tránh cho các cháu những cái tiền bạc bây giờ có tiền đút túi đi học là theo bạn là vào quán net là chơi game thôi cho nên phải hạn chế kiểm soát cái tiền đấy nên cho con ăn uống ở nhà đầy đủ đi chứ cho tiền đi ăn quà nhiều khi nó bỏ tiền ăn quà mang đi chơi game đấy là cái sự thật đấy là chúng phải biết các bố mẹ phải biết cái điều này cho nên tốt nhất là thôi đi học là nếu mà ăn uống ở nhà cho đầy đủ chỉ mang nước đi thôi ờ, không cho tiền nữa không có tiền là không dám vào chơi game đó. phải hạn chế những cái để các cháu có thể vi phạm có phải phạm vào đấy đối với trẻ nhỏ mà chưa từng tiếp xúc game thì nên dừng đá nên dừng đá thế còn các cháu mà nó đã mắc vào rồi thì làm sao rất nhiều cháu mắc vào rồi đây như nhà nhà cô bạn này có hỏi đấy con 17 tuổi rồi trước đã học rất tốt bây giờ đấy dính một game là bỏ học thì phải có biện pháp mạnh thưa đại chúng đúng là phải có biện pháp mạnh nhưng cháu này mà bây giờ nói nhẹ nhàng không nghe đâu nó sẽ lại trốn chui trốn lủi rồi ăn cắp tiền rồi có khi đi ăn cắp của hàng xóm trở thành ăn cắp để có tiền chơi game cho nên mình phải có biện pháp mạnh bố mẹ phải có biện pháp cứng rắn với các cháu này thầy cũng nghe có những cặp bố mẹ họ cũng phải đòn roi đấy kể cả dùng đòn roi vẫn phải dùng để các cháu sợ thế này chúng không có người ta bảo không đòn đau thì không nhớ phải đòn phải đánh đòn phải roi vọt để cho các cháu phải sợ ừ, và kỷ luật nghiêm khắc kỷ luật nghiêm khắc thì các cháu nó đang nghiện nhiều thế này bây giờ đúng là không cho nó chơi thì nó nó cũng rất là bức bối thì chúng ta giờ phải quy định nghe không? có giờ ví dụ cho chơi vào giờ nào bao nhiêu ngày mới được chơi một lần nghe không không nó thèm lắm thưa đại chúng khổ lắm đấy và khi nó chơi mình phải cũng phải giám sát thế thứ nữa là chính bố mẹ phải đồng hành với các con đấy vì con cái là tương lai của chúng ta. Nếu chúng ta bỏ bê nó là hỏng luôn đấy. Nó hỏng đời nó là đời chúng ta khổ. Cho nên Thầy cũng thấy có những phụ huynh, những cô chú rất là dũng cảm, có khi nghỉ việc ở nhà để đồng hành với con, để kèm cho con cho nó ra khỏi cái, cái, cái game này. Đấy. Đấy. Cho các cháu đi chơi thể thao, cho các cháu tham gia những, cái, những các cái trò chơi tập thể, để các cháu nó tách được cái game này ra. Vì nó cũng là một thứ nghiện giống như ma túy vậy đấy, thưa đại chúng. Nó nghiện như vậy đấy, nhớ dữ lắm. Quên cả ăn, quên cả ngủ luôn. Nó nghiện đến như vậy mà, không khác gì ma túy. Cho nên mình phải có thời gian cách ly nhé, cho các cháu đi tham gia những cái trò chơi khác lành mạnh. Đấy, đặc biệt như cho về một tuần chùa Ba Vàng khóa tu mùa hè này, cho các cháu cách ly. Cho nên Thầy gọi cái khóa tu mùa hè là khóa tu mà cai, cai iPhone, cai iPad đấy. Một tuần đến đây là tịch thu điện thoại, thu ipad không có chơi nữa đấy các cháu nào về đây là chấp nhận cái nội quy đó và đến khi các cháu mà một tuần rời điện thoại iphone ipad ra các cháu vẫn rất vui vẻ và lúc ấy nó mới quay trở lại đấy thưa đại chúng cho nên là là những cái khóa tu này thầy nghĩ rất lợi ích cho các cháu thế thì chúng ta nhé nếu con chưa nghiện thì hãng dứt luôn nghiêm khắc với con cái không cho con cái tiếp xúc sớm với những cái này không tốt chút nào với game là phải phải nghiêm khắc nếu con mình đã nghiện rồi thì phải có biện pháp nghiêm khắc à, răn đe rồi nếu cho thì phải có giờ giấc có thời khắc và cái nữa là bố mẹ phải đồng hành với con phải đồng hành cái này nó là cả vấn đề rất lớn thưa đại chúng mà cũng là quan ngại của, của xã hội bây giờ thì các bố các mẹ phải hết sức lưu tâm không hỏng mất con mình phải đồng hành với con phải uh, giúp đỡ con thì mới được chứ còn bỏ bê các cháu là nó hỏng luôn nó chìm trong thế giới ảo này là hỏng luôn một thế hệ đấy hỏng luôn thế hệ thì thưa này chúng đây là vấn đề rất nan giải thế còn một cái việc nữa có cái chuyện này đây là nhà phật mình thì mới can thiệp được đó là vấn đề tâm linh chùa mình ấy trước đây khi mà còn thành vong á thì thầy mới biết là có những trường hợp vong linh oan gia trái chủ đấy oán kết nó về nó dẫn dẫn cháu đi chơi bỏ học đi chơi nó dẫn đi chơi game dẫn đi chơi nọ kia à, những cái vong thai ấy, thưa đại chúng nó bảo nó về nó dẫn đi đấy đó thế thì đây còn một trường hợp nữa là là do tâm linh họ tác động thế thì nếu mà trường hợp này là do tâm linh thì chúng ta phải giải oan kết này đi nghe không? ta làm lễ ta giải oan kết tất nhiên không phải trường hợp nào cũng có yếu tố tâm linh tác động nhưng ở đây Thầy nói là có những trường hợp có yếu tố tâm linh tác động. Các vong thai, các vong linh oán kết với mình, họ về họ dẫn con mình, dẫn cháu mình đi chơi, bò học, xa đà, phá hết sự nghiệp. Cái đấy là có. Thế thì cái này chính là cái việc mà nhà Phật mình phải giải quyết, là có yếu tố tâm linh. Nhớ thế còn những cái kia thuộc về yếu tố giáo dục, rèn luyện thì bố mẹ phải có trách nhiệm. là chúng ta nhiều khi chúng ta bỏ bê con cái tất nhiên nó cũng là hoàn cảnh phải đi làm không có ai cả mà để cháu ở nhà hoặc là cho ô xin ở nhà trông thì nó rất dễ mắc thế nhưng mà bố mẹ bây giờ phải biết dành thời gian cho con chứ không quan tâm thì hỏng mất con nghe không? đó thì thưa đại chúng cái câu hỏi của bạn này thầy cũng xin có mấy ý kiến như vậy nghe không? nên dứt khoát với con cái và nghiêm khắc với con cái không nên dễ dãi chiều chuộng các cháu tất cả và các phật tử cho mình thế phải nghiêm khắc với con cháu những cái trò chơi là phải dứt luôn không cho chơi các cháu không dính mùi thì nó bén mùi là nó nghiện ngay giống như ma túy dùng một cái là nghiện ngay tránh xa luôn thì tốt khi các cháu vững vàng rồi lớn rồi nó rất là rõ ràng rồi có lập trường kiên định rồi thì lúc ấy không sao thế nhưng mình lớn mình biết lúc nào chơi lúc nào nghỉ còn các cháu nó không biết nó say luôn và rất nguy hiểm thì chúng ta phải tránh nhé ừ.